Ly xin chào tất cả các anh, chào mừng các anh đã đến với kênh Ly kèo bóng của em ngày hôm nay Thì video đầu tiên em xin phép được chia sẻ cho các anh Làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được nhà cái Thì mục đầu tiên em sẽ nói về việc chúng ta nên đầu tư chơi bóng ở ngoài Hay là chơi ở trên trang web Khi mà các anh liên hệ với em Thì em đều hỏi các anh là hiện tại các anh đang chơi ở trên web hay là chơi ở ngoài Thì phải mất 30% câu trả lời của các anh là các anh đang chơi ở ngoài tức là chơi qua cò đúng không ạ? Còn 70% là các anh đang đầu tư ở một trang web. Thì tại vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Thì bây giờ em sẽ đi sâu vào việc chúng ta nên chơi bóng ở ngoài hay là chơi ở trên trang web mọi người nhé. Thì sẽ có những khía cạnh như sau. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những ưu điểm trước của việc chơi bóng ở ngoài và những ưu điểm của việc chơi bóng ở trên trang web là như thế nào và đầu tư ở đâu thì là an toàn và bảo mật hơn để chúng ta có thể kết luận xem là chúng ta nên gửi tiền vào đâu nha mọi người ha và lý do tại vì sao càng ngày càng nhiều người chơi bóng ở trên những cái trang web chứ không phải là chơi ở bên ngoài nữa ạ. À. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc chơi bóng ở ngoài có những lợi ích gì vẫn còn 30% các anh hiện tại vẫn đang chơi thì chắc chắn là phải có lợi ích gì thì các anh mới tham gia đúng không ạ? hiện tại theo em tìm hiểu thì biết khi mà các anh chơi ở ngoài các anh có thể nhấc máy lên và gọi điện nhắn tin cho nhà thầu ví dụ alo như ý phải không ghi cho anh trận bỉ chấp 1,5 trái 5 triệu đấy là một ví dụ em đưa ra cho các anh thấy có phải là như vậy không ạ đó là khi mà các anh chơi ở ngoài và thậm chí các anh còn chưa cần phải đưa tiền ngay có thể là giao kèo trực tiếp hoặc là qua điện thoại thì thôi là người ta đã cho các anh ghi nợ rồi thậm chí tháng này các anh chưa có trả thì đợi đến lương tháng sau các anh đưa cũng vẫn ok thì nó cũng tạm là gọi một lợi ích trước mắt vậy còn khi mà các anh chơi trên trang thì các anh có những lợi ích gì hiện tại đa số các anh đều chơi trên trang ngày càng nhiều người tham gia và chơi ở trên trang chứ không phải là chơi ở ngoài nữa thì tại vì sao trước mắt em sẽ chỉ ra những lợi ích như sau ví dụ khi mà các anh chơi ở trên trang thì sẽ có là đa dạng các loại kèo này à, và các anh có trên 150 kèo và đa dạng các hình thức thanh toán chủ động trong vấn đề đặt cược tỷ lệ ăn cao này không mất phí lại còn có tiền hoàn trả nữa có thể ờ, chủ động xả kèo hoặc là chạy kèo ok thì đa dạng các dạng kèo cược có những kèo như sau kèo góc kèo thẻ kèo rung kèo xiên kèo cho hai đội ghi bàn này kèo hiệp nào ghi bàn thắng này hoặc là đội nào ghi bàn thắng nhiều hơn này kèo tỷ số này hay là kèo tổng số bàn thắng này còn có cả kèo tài xỉu của mỗi đội nữa và còn có rất là nhiều tổng các loại kèo khác nhau ờ, có hơn 150 kèo liền và có những trận phụ khác nhau nữa nên là nhiều khi mà các anh xin kèo ấy khi mà thấy em đưa kèo như vậy thì các anh không biết và ở ngoài khi mà các anh chơi thì nó cũng không có và chưa nghe bao giờ cả nhưng mà những cái kèo ấy lại là những cái kèo sẽ được ăn rất là cao đó ạ kèo dung thì à, các anh có thể bắt dung tài hoặc dung xỉu nói chung là bắt trong cái khoảng thời gian ngắn và nó sẽ dễ bắt đúng không ạ vì với những cái kèo này thì rất là dễ chơi dễ thắng và có những cách chơi không bị thua và tỷ lệ ăn của nó khá là cao nếu như các anh vừa xem bóng vừa tham gia đặt cược cứ xem trận nào là em dung trận đó dung tài dung xỉu như thế nào thì mọi người có thể đợi video sau em sẽ hướng dẫn cho mọi người hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em qua tele hoặc là zalo em có để ở phần ờ, nội dung ở bên dưới và nhiều cổng phụ khác nữa ví dụ như là cược xiên ạ các loại kèo xiên có tỷ lệ ăn rất là cao cũng giống như việc ờ, chúng ta chơi lô đề nhé mọi người chơi lô đề thì ờ, ai cũng biết rồi đúng không ạ lô xiên thì được tính tỷ lệ rất là cao thì ở đây về bóng nó cũng như vậy thì video sau em sẽ chia sẻ cho mọi người cách chơi xiên và cách khép xiên như thế nào và chọn được những cái trận đầu tư như thế nào để chúng ta có thể dễ dàng thắng và có tỷ lệ ăn cao nhất nha vậy nên là các anh hãy đăng ký kênh của em đi để chúng ta có thể chờ đón tiếp nhận những video sau của em nha mọi người ha tiếp theo là tại sao khi mà tham gia cùng mấy em thì mọi người lại có khả năng trúng được xiên 8 hoặc là xiên 9 vì thực sự để tính được xiên nó không quá khó chỉ cần các anh không tham thì sẽ không có gì là khó khăn đâu nha vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào mục đa dạng hình thức thanh toán thì đa dạng hình thức thanh toán là chúng ta có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng có kết nối internet banking để chúng ta có thể chuyển tiền thậm chí là các anh có thể ra cây chuyển tiền hoặc là thanh toán qua ví điện tử hoặc là quét mã qr code và có thể chủ động trong các vấn đề đặt cược chủ động trong vấn đề đặt cược là gì là chúng ta có thể chủ động bất kỳ ở đâu miễn sao là có internet là được chúng ta có thể cược sớm hoặc cược muộn miễn là cược trước khi trận đấu kết thúc nha mọi người nha và có rất là nhiều kèo thậm chí là chơi tỷ số gần hết trận chúng ta vẫn có thể chạy kèo được nó rất là hay khi mà chúng ta chơi trên trang và bản thân em nhiều khi á, cũng để gần hết trận đấu em mới bắt đầu cực tỷ số ừ, đặt tầm đến ờ, phút 75 80 thì tỷ lệ ăn của nó vẫn rất là cao nha nên là chúng ta có thể cân nhắc chứ không có đánh ở ngoài thì chúng ta không thể nào mà đặt cược khi mà trận đấu đang bắt đầu đúng không ạ mình cầm điện thoại mình đặt cược vào tiền luôn thắng hay thua hay hòa là do mình mình không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai hết ngoài ra chúng ta còn dễ dàng kiểm soát được tài chính này ví dụ như hiện tại trong tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu thì anh đặt vào không còn tiền gì thôi chúng ta không chơi nữa và nếu mà ghi ở bên ngoài ấy có thể ghi nợ đi mồm và lời khuyên của em là chúng ta không nên vay mượn mà cái thói đời ấy càng ghi nợ nhiều thì càng thua thôi bởi vì kèo nó cho rất là khó thực sự rất là khó luôn đấy khi mà chúng ta chơi ở Thiên trang ấy chúng ta có thể chơi bộ môn thể thao khác nữa như là bóng rổ này tennis này nếu mà chơi ở bên ngoài thì sẽ không bao giờ có đúng không ạ và tỷ lệ ăn cao không mất phế có khả năng hoàn tiền trả thì ở ngoài tỷ lệ ăn thấp hơn ở trên trang web rất là nhiều nhá có khi là 5 đến 10 giá hoặc là lên đến tận 50 giá tùy từng ờ, nhà có ấy. Ờ, đã bao giờ các anh tự hỏi nhà thầu ở bên ngoài đã kiếm lãi được từ các anh bao nhiêu chưa ạ? Thì bây giờ em sẽ trả lời cho các anh biết về vấn đề này nha Bởi vì bản thân em đã có một thời gian làm rồi nên em là hiểu rất là rõ nha Kể cả khi mà các anh thắng hay là thua thì họ cũng đều đã có lãi rồi Thì với cái tỷ lệ cực dương ấy, họ sẽ giảm tỷ lệ cược âm để tranh lệch ờ, khi mà họ giảm được cái tỷ lệ cược nhiều một chút hoặc là với tỷ lệ cược âm hay còn gọi là cực Malay. Ví dụ như các anh có ghi một triệu thì họ sẽ chỉ phải trả cho chủ 890k thôi nhưng mà thắng thì họ sẽ nhận đủ và nhiều khi ấy, họ còn không trả đủ cho các anh đâu kể cả khi có trả đủ thì họ vẫn được nhận được một phần rồi và họ sẽ đặt cược cho các anh bằng tỷ lệ cược Malay thì với cái tỷ lệ cược âm họ vẫn lãi của các anh rất là nhiều vậy nên là các anh có thắng họ vẫn được mà có thua thì họ vẫn lãi nha à, em nói ở đây thì cũng có hơi đụng chạm đến các nhà thầu ở bên ngoài rất là nhiều nhưng tuy nhiên em cũng chỉ muốn chia sẻ để mọi người biết rằng họ đã ăn ở trên đầu trên cổ các anh như thế nào rồi thì có phải là các anh đang nuôi béo một con cò phải không ạ em nói sơ sơ một chút như vậy thôi thì ngoài ra ấy, khi mà chúng ta chờ ở trên trang web chúng ta còn có thể chủ động xả kèo này hay chạy kèo thì có hai hình thức để xả kèo một là xả kéo chốt lãi hai là xả kéo cắt lỗ thì bây giờ em sẽ đi kéo chốt lãi và kéo cắt lỗ là như thế nào nha ví dụ là vé cược của các anh đang thắng nhưng mà trong đầu các anh đang có linh cảm là cục diện sẽ thay đổi trong những cái phút tiếp theo thì chúng ta có thể xả kèo chốt lãi có thể xả kèo một phần hoặc xả cả vé cược với cái này thì nhà cái sẽ đưa ra một mức cược phù hợp để chúng ta có thể xả kèo còn nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ ok thì đấy là xả kèo chốt lãi còn nói về xả kèo cắt lỗ thì khi mà chúng ta thấy khả năng của chúng ta thua rất là cao thì chúng ta sẽ có thể xả kèo cắt lỗ thì khi mà chúng ta xả kèo cắt lỗ chúng ta sẽ lỗ ít hơn so với chúng ta thua hoàn toàn nhưng mà các anh lưu ý nha cách xả kèo này chỉ phù hợp ở tùy từng trận đấu đang diễn ra thôi và còn tùy thuộc một số trận đấu nó có những cái kèo như thế này nhưng mà chúng ta có thể tránh được một phần rủi ro và có thể mang số tiền đó đi đầu tư tiếp vào những cái kèo khác mang lại cơ hội thắng cao hơn cho mình rồi đúng không ạ thì đấy là cũng được tính vào lợi ích rồi có phải không vậy thì còn hơn 30% các anh đang chơi qua cò thì các anh có suy nghĩ lại nhá suy nghĩ về việc các anh nên chơi ở ngoài tiếp hay là chơi ở bên trang nha ngoài ra chúng ta nên chơi ở đâu thì an toàn hơn và bảo mật hơn thì chắc chắn là khi mà một số trang web có tính bảo mật nó cao và đa số là các nhà tá, nhà cái uy tín ấy nó đều có trụ sở nằm ở nước ngoài còn nếu như mà các anh chơi ở những cái trụ sở nó nằm ở Việt Nam ấy thì các anh cũng càng nên phải suy nghĩ lại nha khi mà chúng ta chơi những cái nhà cái ở Việt Nam ấy thì nó cũng nguy hiểm chẳng khác gì là các anh chơi ở ngoài cả nên là khi chúng ta chơi thì các anh hãy tìm một trang đầu tư uy tín để chơi Ngoài ra, khi mà chúng ta nạp rút tiền cũng không có một thông tin liên hệ liên quan nào đến cá cược nha. Nên là các anh không cần phải lo sợ là gia đình biết hay là những người xung quanh biết nha um, nó không có một liên quan gì đến cá cược hết và rất là bảo mật chỉ cần các anh tìm cho mình một trang chơi uy tín để chơi thực sự khi mà chơi ấy ở ngoài đã có rất là nhiều anh có chia sẻ với em kể cả là các anh chơi sóc đĩa hay là bầu tôm hay là bóng cũng bị sờ gáy người ta đến tận nhà họ lòi lập biên bản và gọi lên phường rất là mất thời gian mất tiền còn ảnh hưởng đến gia đình và an toàn nào ở đây rồi có đúng không ạ nói chung các anh đang chơi ở ngoài hay là chơi ở những cái trang web không uy tín và không hiểu biết gì về những cái trang mình đang chơi thì em khuyên các anh nên bỏ hẳn đi các anh nên tìm cho mình một cái trang chơi hay là các cái kèo em đã liệt kê ở ngay từ ban đầu ấy thì các anh có thể tham khảo để tăng thêm độ chiến thắng cho mình một cách an toàn nhất và những cái anh nào mà mới chơi chưa có tài khoản ngân hàng chưa chơi được ở những trang web thì em nghĩ là các anh cũng nên tạo cho mình một cái tài khoản để tiện cho cuộc sống để ờ, có thể chơi an toàn vì thời đại bây giờ rồi cái tài khoản ngân hàng nó rất là quan trọng và tiện cho việc giao dịch cùng với người thân bạn bè nữa chứ không phải là riêng cái việc ừ, chuyển tiền cá cược đâu nó chỉ là phụ thôi nha các anh nha và khi mà tham gia chơi thì em khuyên các anh là không nên tham lam không nên ham thắng lớn thắng to mà hãy đặt cho mình một ờ, cái tư duy thông minh để cho mình một cái suy nghĩ mang tiền đi đầu tư chứ không phải mang tiền đi đánh bạc à, chỉ cần các anh nhớ được những cái điều mà em đã lưu ý và nhắc các anh thì các anh sẽ chiến thắng một nửa rồi thì với video ngày hôm nay em xin phép dừng lại tại đây thôi hẹn gặp lại mọi người ở những video sau em sẽ chia sẻ thêm hoặc là các anh có thể nhắn tin qua tele hoặc là zalo cho em nhé các anh nào mà yêu quý thì hãy ủng hộ kênh cho em bằng cách like comment và đăng ký kênh nha hẹn gặp lại mọi người ở những video sau